chào toàn thể anh em chơi môn uh, bài bịp hôm nay thì uh, mình ờ, xin giới thiệu với các bạn cái dòng sản phẩm máy đánh bài bịp giá rẻ thì đây là một chiếc máy đánh bài bịp giá rẻ này thì uh, không phải ai cũng có đủ tiền để mà sắm cho mình những chiếc máy đánh bài CVK 700 như này chiếc máy này rất là đắt ưu điểm báo rất là nhanh nhưng chiếc này mà chơi bình thường thì cũng chơi ô rất là ok báo cũng rất là nhanh thì bên thì mình đang bán cái sản phẩm máy đánh bài S8 này với giá là 5 triệu 400 ngàn được tặng hai cây bài rồi hai cây bài nhau ra ngoài mua cũng rất là giá trị rất là cao rồi rất là bán rẻ nhất trong sáu bảy trăm đấy nó tặng hai cái bài kèm một máy này kèm một tai nghe siêu nhỏ đây là đủ bộ nó chọn bộ là 4 triệu à, 5 triệu 400 ngàn đấy chắc là trả lại ý là bán rẻ như mình đâu đấy thì à, đây các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp nhá đây số thoại mình này đây mình để đây thì à, bây giờ mình sẽ đánh thử cho các bạn xem cái tốc độ báo bài của chiếc máy đánh bài nhá thì để chơi bộ môn này các bạn ờ, có có cái tai nghe này cái tai nghe này thì để vào trong tai trong tai của các bạn đấy đây tai nghe siêu nhỏ một chiếc tai nghe siêu nhỏ nhét ra nó sẽ báo nó kết nối vào cái ờ, máy này nó báo trong tai và các bạn kèm theo đi kèm theo các bạn cần những bộ bài mã vạch thì đây là những bộ bài mã vạch đây là một bài à, mã vạch 2001 Đấy, cái bài này rất là cứng nha bên mình bài rất là cứng như bài quán luôn Đấy. và còn những bộ bài đỏ mã vạch bài đỏ mã vạch này à, bài à, sẻ quạt những cái mẫu bài sẻ quạt mã vạch tại vì vẫn là vùng miền có không phải vùng nào bài chơi giống nhau bên mình thì có tất cả các mẫu bài này, bài nhựa này bài nhựa máy và bài đô la vàng đô la đô la trắng bài máy nhá thì anh em cũng có nhu cầu mua ba mua bài ờ, mã vạch thì ờ, cứ alo cho bên nhà mình cái bài mã vạch thì họ chơi tất cả các dòng máy đánh bài trên thị trường nha chứ không phải cứ nguyên dòng nào bất cả dòng máy dòng nào cũng chơi được cả Rồi, mình sẽ đánh các bạn môn ờ, bài cào đi chờ mình nghe máy alo alo alo nói em ơi thì mình đánh à, một bài cào nhá mình báo đánh à, cả chế độ 5 nhà chơi à bốn nhà chơi báo một nhà lớn nhất thì khi chơi các bạn để dưới mặt như này cái này thì bà khoảng cách báo bài rất cực xa luôn nhá máy báo một này một bốn nhà chơi máy một là nhà số một là lớn nhất rồi cái này cái máy này thì có chơi là tất cả môn bài nha chẳng hạn như uh, liêng sâm phẩm uh, bài cào biên độ biên sám à biên sám thì phải cvk 700 cơ 600 mới chơi được cái bài này máy một là số 7 nhất này 7 nút này đây những nhà còn lại này đây mình ờ, giờ bạn xem luôn rồi bạn nhìn này đấy rất là chuẩn các bạn uh, chơi cái này thì bao nhiêu nhà chơi được nhá cứ hết bài thôi năm bảy người tám người chơi được hết vẫn một máy vẫn báo một đấy các bạn này rất là ok đấy bốn bài cào các bạn nha chứ không không nhanh với 5 triệu 400 ngàn các bạn đã sở hữu một cái máy báo cực nhanh này Đấy, chơi được tất cả các môn bài máy báo 4 đấy tủ số 1 này tủ số 2 này tủ số 3 này và tủ số 4 này đây bạn nhìn thấy không đấy là cái tốc độ báo bài của chiếc máy đánh bài Samsung S8 e này này thì ờ, giá thành rất hợp lý chỉ cần 5 ờ, triệu 400 ngàn các bạn sở hữu đủ bộ luôn để về ăn chơi thì bây giờ tiếp theo mình giới thiệu một cái dòng máy đánh bài cao cấp nữa hơn bên mình đó chính là chiếc máy đánh bài CVK 700 mình bỏ đây ra ngoài máy đánh bài CVK 700 với ờ, giao diện là một chiếc iPhone 8 Plus của hãng Apple Đấy. đây chiếc máy CVK 700 thì cái này thì ưu điểm đánh bài cực nhanh luôn mình đánh môn liêng cho bạn xem này cái này thì uh, cực nhanh đánh cái này cho chế độ màn hình như này khi bạn chơi nha thì sẽ báo báo về tai nghe này rồi tai nghe siêu nhỏ nha đấy các bạn uh, mình sẽ đặt cả đặt uh, mình đánh môn uh, mình đánh vài cả bây mình chuyển sang môn liêu nhá đấy tí nữa thì mình sẽ kết nối cái chiếc máy đánh bài CVK 700 này với ờ, chiếc ờ, điện thoại Nokia hoặc chiếc uh, cái bot cái ví này đây các bạn này cái những cái ờ, vòng tay phong thủy này bên mình đều có nha họ cũng họ cái máy lửa như này và mình sẽ kết nối vào cho bạn đánh các bạn xem bây giờ mình sẽ chia cho bạn vài ván này Đấy, máy báo cực nhanh luôn và tầm quét rất là rộng nha bạn nha cái máy này ạ máy báo 4 rồi với máy bài máy đánh bài CVK 700 này báo bài cũng rất là nhanh siêu nhanh luôn cái chiếc máy này báo siêu nhanh máy báo 4 này 4 đến 6 lút đây mình sẽ lấy cho bạn xem 4 đến 6 lút này như nào còn nặng không gì này các bạn cũng có thể cài đặt lên là báo hai nhà đây chẳng hạn như mình cài lên là báo hai nhà lớn nhất đi mình lúc này báo một nhà mình, mình cài đặt lên báo hai nhà Đấy, mình sẽ báo hai nhà khi các bạn chơi nhá cái màn hình không sáng thì các bạn để tắt chế độ ở màn hình nha còn các bạn có nhu cầu mua thêm những cái phụ kiện kết nối thì cứ alo mình đây quyết là bảo đây. một và ba tụ ba bảy điểm và tụ một tám điểm đây cho bạn xem luôn này một ba là tôi một lớn hơn tôi ba này bạn nhìn thấy không tiếp tục này đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp nhá siêu nhanh quét siêu rộng tầm quét xa đấy, bài bàn nó hơi phẳng lấy bài nó khó này thứ ba này thì à, cái này cũng tăng giảm số người chơi như bình thường nhá tăng hẳn lên người chơi lên 20 người tăng đến ba người cả là tăng thì bạn cho là cái lúc này Đấy, mình cho 5 người để chơi này 6 người chơi này 6 Đấy, 6 người chơi cái này thì bài à, để ngang dọc không thành vấn đề không quan trọng số ba đánh bốc thử thì nó sẽ báo như nào đây Đấy. 1, Đấy, 1, 5 bốc thì vác vừa 6, 3 bốc thì cả nó báo 1, 5 luôn 1, 6 người chơi 1 2 3 4 5 6 người chơi 1 và 5 là hai tụ lớn nhất trong cái bán chơi này đấy thì một chín điểm rồi một năm mà tính này một hai ba bốn năm sáu cửa mà sáu ngàn chơi bám rất là nhanh này. đây một năm là một là chín nút này và năm này một hai ba bốn năm năm là bảy nút bảy điểm đấy mà bài cào ở đây một bài cào vào nhá ở những nhà còn lại này không có vẹo gì này đấy bạn nhìn thấy không đó các bạn nhìn này hàng là chuẩn xác 100 trăm không có chuyện sai được báo chuẩn đét đèn đẹp luôn bạn tăng giảm cho người chơi cũng dễ dàng đánh kèm phụ kiện kết nối cũng rất là dễ dàng thì khi bạn mua hàng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái máy này rất là nhanh thôi Đấy, 10 phút là xong Đấy, đánh mình đánh ở đây chơi cho các bạn vài ván đấy nhá đây bên mình chuyển sang môn khác để xem như nào so đáo như nào mình chuyển sang môn uh, bài cào nhá chuyển sang môn bài cào này là liêu bây giờ sang môn bài cào bài cào mình làm này số người chơi là 4 1 Máy báo 1 Thuộc số 1 lớn nhất rồi 1 Đấy bạn điểm rất là thấp thôi Chỉ có 5 điểm nhưng mà mày vẫn là báo rất chuẩn 5 điểm như là lớn nhất à. Đây Các bạn nhìn này Rất là chuẩn xác luôn Bây giờ thì mình sẽ ờ, tăng thêm cái môn bài cào này tăng người xuôi này tăng lên năm nhà này vâng. lát nữa bạn xem hết video nha rồi lát nữa mình sẽ kết nối vào cái máy điều hộp nha cái hộp quẹt đấy năm tủ năm lớn nhất rồi một ba bốn năm cái này đánh siêu nhanh siêu chuẩn cũng tùy vào túi tiền của mọi người nhá đấy. bạn có bao tiền thì có nhậu còn không có tiền đủ mua cái máy CVK 700 này thì bán cho cái máy nó giá rẻ để bạn chơi cũng rất hiệu quả máy đấy cũng rất hiệu quả thôi và những cái phụ kiện nó cũng rẻ tai nghe bài nó cũng rẻ các bạn uh, mua hàng đến trực tiếp hai cái đại lý lớn ở mình của mình là ờ, uh, ở bên xe uh, miền đông sài gòn và bên xe bến điền rồi đấy. các bạn ở xa thì mình có đi gửi trường xe về thì bây giờ mình sẽ kết nối vào cái uh, hộp quẹt trước đi mình sẽ kết nối với hộp quẹt này cái này kết nối cũng rất đơn giản hết pin đó thì bây giờ mình đã kết nối vào cái cái hộp quẹt này và cái mình để cái máy lên đây này ba à, đấy mẹ đây với khi bạn chơi các bạn không không sử dụng chiếc à, máy à, đánh bài các bạn để nó quẹt lên trước mặt nói giờ vào châm thuốc nha ba nếu báo ba bốn người chơi đều chia cho bạn xem này đây tốc độ báo bài của chiếc hộp quẹt này mấy báo ba bài cào nha này ba này các bạn điểm rất là thấp rồi điểm bên đây chỉ có 3 điểm thôi mà lại mấy báo ba một hai ba này đấy năm năm hay ba là ba điểm nhưng những cái nhà còn lại rất là thấp chỉ có hai điểm và một điểm đây hai này đây cũng hai này đấy, rất chuẩn luôn đây cũng hai này và đây thì không có gì rồi đó các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp số điện thoại trên cái bảng cho mình ạ đánh các bạn thêm vài bán này mình sẽ tăng người chơi lên nhé cho 5 người chơi rồi cái nữa hơi yếu pin này năm mười báo năm chia cho bạn xem này thì à, nhiều khi bạn mà để cái đặt cái máy là nó nghi thì bạn mua thêm cho mình cái máy điều hòa này là rất ok phải nằm tám nút này một hai ba bốn năm này tám này tám nút này các bạn à, cứ xem hết video lát nữa mình kết nối với cái à, điện thoại Nokia nha báo rất chuẩn xác luôn không bao chuẩn sai sự gì đâu hết các bạn mua hàng thì lên mua hàng ở những đại lý lớn vào nhà người ta nhiều hàng thì bạn hàng người ta sẽ là rẻ hơn và mua đồ đạc nó yên tâm hơn bảo hành rõ ràng đến chỗ luôn này là đúng chỗ hai hai máy báo hai một hai ba bốn năm tất nhiên là cái tầm quét của cái máy rửa này nó không rộng bằng chiếc CVK 600 700 kia được đấy năm ngoái thì có dòng CVK 600 năm nay là CVK 700 nhá máy báo hai này mình tụ hai chín nút này bạn này để cho bạn xem này rất chuẩn máy bài này tụ hai là lớn nhất đây, tụ một này nói chung là đánh đánh cái môn này thì cái phụ kiện kết nối cũng ờ, đánh rất là quan trọng bây giờ là cái máy trước mặt nó cũng ghê Đấy, bên nhà mình bán những cái phụ kiện tai nghe rồi thì pin của những tai nghe nhá các bạn mua hàng đánh thêm cho bạn bán nữa này mình sẽ đánh thêm cho bạn bán nữa còn cái hộp này Tôi tiếp tục hai nhá để vào hai hai năm một hai năm nút sáu nút này hai sáu nút này một này cho máy báo đi chuẩn 100 cho không vào sai được nó là máy rồi không vào sai được hộp quẹt để đánh báo rất là ok ngoài bắc là máy nửa trong nam hộp quẹt pin cũng khỏe nha cái pin của cái cái cái hộp quẹt này được ờ, hai uh, pin nhá các bạn này ta mua thì mình sẽ các bạn sẽ được một hộp như này và hai quả pin như này đấy là cái nói về cái dòng uh, hộp quẹt thế nên pin cái này dùng rất là lâu nhá không chơi thì các bạn là tháo ra rút ra và cất vào hộp bảo quản ở đây thả pin ra sạc pin này pin sạc nhé một quả pin bé này dùng nó rất là lâu thời gian có để lên đến có 4 tiếng cơ pin sạc rồi em một chiếc hộp quẹt này bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn là kết nối vào cái điện thoại Nokia 210 đây đánh thử cho bạn vài vài tiếng về tất cả các môn trò chơi cờ bịp như bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại sóc đĩa bên mình đều bán hết các bạn có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp nhé này này hết thấy khác rồi ưu điểm của cái máy ờ, ờ, quét bài mã vạch Nokia này là dùng pin dùng cái pin uh, ờ, mình sạc bình thường là pin pin pin này rất là dễ mua và dễ lấy với các bạn có thể ờ, lấy vài cục đó như vậy mình đã kết nối vào chiếc ờ, máy chiếc chiếc ờ, máy đánh bài CVK 700 này rồi này lắp vào này Và mình sẽ soi này Quan bạn chơi bạn tắt nguồn cái này đi nha, không để sáng như này ba mày báo ba các bạn nhỉ ba vẫn năm người chơi thôi một một bài lộn rồi mình chia lại lộn bài bốn năm người chơi mình có bốn này một hai ba bốn năm 16 luôn 1 2 3 4 đây. 4 các bạn này, tụ 4 này. Đấy, máy chiếc Nokia báo rất là chuẩn và nhanh nhá. Những nhà còn lại thì không qua thì được 6 ờ, điểm rồi. Đấy kể cái đồng hồ nó quét mã vạch cũng vậy, các bạn đeo vào tay hoặc là những cái vòng tay phong thủy tăng thêm số người chơi nha và cách kết nối của cái này cũng rất là nhanh gọn cho 6 người chơi đi Mày vào 5 1 2 3 4 5 6 là 5 sẽ là nhà lớn nhất đây tua số 5 này Mã số 5 là 8 điểm 1, 2, 3, 4, 5 này, 8 điểm này Đây các bạn nhìn này Số 5 8 điểm Những tụ này không qua được Kể cả bao nhiêu nhà chơi nhá Các bạn nhìn nhá, bao nhiêu nhà chơi cũng vậy không hàng sập trị 100 trăm luôn thì bên mình bán thêm là tất cả những dòng như kính áp tròng như xuyên bài này áo đổi bài ví đổi bài thì các bạn à, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ để theo dõi những video tiếp theo để cập nhật những cái dòng máy đánh bài mới nhất này này đây, đây là cái, cái chương trình ở à, video cái đây là cái chiếc máy đánh bài CVK 700 nhé để phục vụ dịp Tết là 2020 hôm năm nay đấy rồi cảm ơn các bạn xem video chúc các bạn à, thành công trong cuộc sống